Những ngày đầu năm 2019, khi không khí xuân ngập tràn đất trời, giữa nắng mai vàng của miền Nam và cái lạnh ấm đầm của miền Bắc, Marcos vẫn tiếp tục những hoạt động đầy nỗ lực và ý nghĩa. Nằm trong chủ trương hợp tác chiến lược lâu dài, Marcos sẽ mời các đối tác Hàn Quốc là các chuyên gia về spa sang Việt Nam phối hợp với tiến sĩ kỷ lục gia thế giới Mộc Quế cùng CEO Marcos anh Đặng Văn Giang để khảo sát thực tế các cơ sở spa ở Việt Nam. Đây là cơ hội có không 102, cơ hội trực tiếp được gặp các chuyên gia mỹ phẩm thảo dược Na Song Han đến từ Hàn Quốc. Nếu bạn là người đam mê kinh doanh mỹ phẩm, nếu bạn là người thích khám phá, tìm hiểu sâu sắc về mỹ phẩm để kinh doanh hiệu quả hơn, nếu bạn cảm thấy mình vẫn còn thiếu kiến thức về mỹ phẩm, nếu bạn thực sự muốn trở thành các chuyên gia về mỹ phẩm, nếu bạn muốn xây dựng một spa theo đúng tiêu chuẩn của Hàn Quốc thì đây chính là cơ hội để bạn học hỏi chuyên sâu hơn nữa về các loại mỹ phẩm thảo dược của Hàn Quốc mà Marcos sắp tung ra thị trường. Song song với đó, tiến sĩ Mộc Quế cùng CEO Marcos anh Đặng Văn Giang sẽ đi khảo sát thực tế để hướng dẫn quy trình quản trị spa. Qua đó, CEO Marcos sẽ tiếp tục lên chiến lược kinh doanh tổng thể cho các cơ sở spa. Mục đích của chuyến khảo sát nhằm nâng cao năng lực quản trị, tăng hiệu quả kinh doanh, đặc biệt là giới thiệu và tư vấn những công nghệ tiến bộ theo đúng tiêu chuẩn SPA Hàn Quốc. Kế hoạch chương trình khảo sát sẽ đặt chân đến 3 miền Tổ quốc. Miền Bắc, địa điểm Hà Nội vào ngày 17 tháng 1 năm 2019. Miền Trung, địa điểm Nghệ An vào ngày 19 tháng 1 năm 2019. Miền Nam, địa điểm thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 20 tháng 1 năm 2019. Đây chắc chắn là cơ hội hiếm có và cực kỳ bổ ích mà Marcos Lagivado đã tạo cho các cơ sở kinh doanh spa hoặc có ý định mở spa. Chúc cho chuyến công tác thương lộ bình an, thành công tốt đẹp.